À, xin chào mọi người nha hôm nay em xin giới thiệu một con wifi là Tenda AC một một hai 1002 hai có nghĩa là tốc độ của nó nó phát có hai băng tầng ha à, một mà ở đây có hai băng tầng một băng tầng của nó là để nó có ghi đây ha đây một băng tầng của nó là 2.4 GHz là tốc độ 300 megabit trên giây và 5 GHz là tốc độ 867 MHz ha là phía sau này ở trên con wifi nó có ghi rõ ha bây giờ em sẽ làm video hướng dẫn về thứ nhất là mình đổi tên và mật khẩu cho con wifi AC102 này ở AC102 AC model AC5 hết Đây, con này rất là có bốn cái râu ha tốc độ của nó phát thì chắc chắn rất là khỏe ha thì đây là cái hộp của nó như vậy cái này mình về sử dụng cho quán cà phê rồi gia đình rồi là phòng trọ rồi khách sạn này ok nhá nó sẽ mở cái hộp của nó ra ha thì đây là cái con wifi của nó là như vậy ha đó có bốn râu như vậy trước có cái đèn và trong này là có phụ kiện cục nguồn đi kèm theo ha nguồn của này rồi ở à, phía sau wifi này thì nó có đầu tiên là cái nút nguồn này ha sau đó đến cái nút reset này reset tức là mình nhấn cái nút này mình giữ khoảng 30 giây thì nó sẽ reset về mặc định của nhà sản xuất ha khi nào giữ xong thấy mấy cái đèn ở trước này nó chớp tắt à, sáng rồi tắt là, là ok ha còn có nút wifi on up tức là có thể mình tắt hoặc mở wifi ở đây luôn ha đây còn cái nút lỗ màu xanh này có nghĩa là mình ghim cái dây màng của mình vào để mình phát wifi ra à, mình kéo từ à, trực tiếp từ dây màng từ cục chính hoặc là từ hàng xóm về mình ghim vào đây mình phát và ở có lỗ một lỗ hai lỗ ba là có nghĩa là mình có thể ghim ngược lại ra cái tivi hay laptop gì gì nhà mình cũng được ha đó nó có hai chức năng chức năng thứ nhất á, là ghim dây màng để nó phát và chức năng thứ hai á, là nó hút cái sóng wifi từ cục chính nó phát ra wifi từ hàng xóm đồ rồi về nó, nó phát lại ha đó, thì hôm nay em sẽ làm cái video hướng dẫn là thứ nhất là em đổi tên và mật khẩu cho hai cái băng tầng luôn nó có hai băng tầng băng tầng à, 5 GHz và 2.5 GHz thì em sẽ hướng dẫn đổi tên và mật khẩu cho hai băng tầng này luôn đó là thứ nhất thứ hai nữa là à, mình hướng dẫn là sử dụng cái con này để hút cái wifi khác mình về tức là mình kích sóng wifi nó lên mà bằng không cần phải kéo dây ha đó ai sử dụng kéo dây cũng được mà không kéo dây cũng được ha rồi bây giờ em kim cái dây điện vào nha AC 1002 này tốc độ của nó phát hai băng tầng ha ok đó thì bây giờ hiện tại là em không có ghim dây internet nha chỉ ghim dây điện thôi có nghĩa là mình sử dụng để hút wifi ha đó thì mình đợi đầu tiên là mình đổi mặt tên mật khẩu trước cho hai cái băng tầng là 2.4 GHz và 5 GHz thứ hai nữa là mình mình sử dụng à, để hút cái wifi khác về rồi ok bây giờ em sẽ làm trực tiếp trên điện thoại cho nó trực quan nha đó. Mọi người hãy dành tặng cho vi tình Văn Cương một giây nhẹ bằng cách bấm vào nút đăng ký màu đỏ ha. Vi tình Văn Cương sẽ rất là biết ơn tất cả mọi người đã ủng hộ vi tình Văn Cương. Rồi ở trên điện thoại ha, đầu tiên thì mình à, cần phải tắt 3G và 4G trên điện thoại trước ha. Rồi là thứ nhất là mình tắt 3G trên 4G thứ hai mình nên sử dụng những cái điện thoại như của các dòng như Samsung, Oppo, Vivo á thì nó sẽ sẽ dễ vào cài đặt hơn là những điện thoại iPhone ha rồi bây giờ mình sẽ kết nối cái uh, wifi của mình với cái uh, uh, tenda ac 1002 ha rồi ở đây mọi người sẽ có nhìn thấy là có hai cái một là tenda E61370 và Tenda E61375 ha. Là tại vì nó có hai cái băng tần phát nên nó hiện ra hai cái tên ha. Rồi thì bây giờ em kết nối vào một trong hai cái đi ha. Em kết nối cái đằng dưới đi ha đó đạt kết nối nhưng mà nó chưa có internet được ha tại vì mình kết nối mình phải vào cấu hình đấy đã rồi bây giờ mình vào Google mình sẽ đánh địa chỉ là 192.168.0.1 ha đây đó chấm không rồi ở đây nó yêu cầu có được start thì mình bấm tiếp tục ha rồi ở đây nó bảo là mình có cắm dây internet hay không thì đây thì mình hiện tại là mình không cần cắm dây thì mình sử dụng à, để hút cái wifi mình không cần cắm dây ha mình bấm trừ skip ha là bỏ qua à, rồi ở đây là mình à, đặt cho nó cái tên ha ví dụ đặt ở tên này là mình đặt trực cái trực cường nữa ha rồi rồi mật khẩu mình sẽ đặt một hai ba a b c bốn năm sáu rồi thì ở đây nó có một cái dòng là mình set the password the login có nghĩa là hắn lấy cái mật khẩu trên này là mật khẩu login luôn không thì mình chét nó cho nó luôn cho nó khỏe ha đó sau đó mình bấm next là mình tiếp tục thì nó sẽ đợi 10 giây nó khoảng 10 giây để à, để nó sẽ khởi động lại cái cục wifi này rồi thì nó sẽ tự động nó sẽ đổi cho mình là thành cường và cường 5G có nghĩa là đổi cho mình cả hai tên của hai băng thông luôn ha một băng thông cường là có nghĩa là mặc định của nó là 2.5 2.4 GHz và cường 5G tức là tốc độ 5 GHz ha nó tự động nó đổi vô trên đó trên điện thoại mình nhìn thấy được luôn rồi bây giờ mình sẽ kết nối vào lại ha rồi mình đợi một tí xíu để cho nó dò ra thì ở đây nó sẽ dò ra hai cái là cường và cường 5G tức là cường tức là cái lúc này là 2.4 GHz và 5G là 5 GHz ha rồi thì bây giờ mình sẽ kết nối một trong hai cái cái nào cũng được ha rồi mình sẽ nhập cái mật khẩu 123 abc 456 ví dụ như bạn nào mà chỉ cần đổi tên và mật khẩu không để kim giấy thì đến cái bước này là xong rồi nha chứ không cần phải làm bước kế tiếp nữa ha là bà các bạn kim dây vào cái lỗ quan là nó chạy ok rồi đó còn bây giờ mình à, bấm bước kế tiếp này là để mình sử dụng nó để hút sóng wifi ha hút cái cục wifi khác thì sau khi à, mình kết nối vào cường rồi thì mình cũng sẽ vào cái địa chỉ giống như lúc nãy là 192.168.0.1 ha thì ở đây nó đánh cái mật khẩu để login là mật khẩu lúc này mình đặt là 123abc456 ha rồi mình bật login vào sau khi mình login in rồi á thì um, mình nhìn bên tay trái mình à, tìm đến cái chữ có từ là uh, có cái chữ là wireless setting cái dòng thứ ba ha đây wireless setting đây đó dòng thứ ba wireless setting sau đó mình tìm đến cái chữ có từ là wireless repeating là cái này đó mình đang bấm nó đó là wireless repeating ha rồi rồi mình bật cái này nó lên ha ở cái này hiện tại đang tắt mình bật nó lên một cái thì nó sẽ tự động nó dò nó quét tất cả những cái wifi mà hiện đây thì nó dò thấy mình sẽ hiện ra một cái mũi tên mình bấm vào cái mũi tên này cái wifi của mình là vi tính văn cường 434 ha thì mình bấm vào chỗ này và mình sẽ nhập cái mật khẩu wifi của wifi chủ của mình ha đó mình nhập cái wifi chủ mật khẩu wifi chủ của mình sau đó mình bấm tự lưu lại ok thì nó sẽ quá trình nó sẽ khởi động lại cái thiết bị này ha mình sẽ đợi một tí xíu để nó thiết bị là khởi động lại thiết bị này quá trình khởi động này nó sẽ hút lấy cái wifi chủ này wifi này nó đã hút cái wifi chủ vi tính văn cường 434 rồi ha thì bây giờ mình sẽ kết nối vào cái wifi này là tự động có internet luôn nha rồi bây giờ là nó đã khởi động xong rồi đó rồi đợi một chút xíu cho nó cho nó hiện thực tế là nó đã khởi động xong rồi ha tại vì ở trên này nó thoát ra rồi ha rồi bây giờ mình sẽ kết nối vào cái wifi cường hoặc là cường 5G ha đợi một tí xíu nó sẽ hiện ra à, lúc này là mình kết nối vào cường 5G ha thì bây giờ mình kết nối vào cường cũng được ha đây đợi một tí cho nó dò thành hai cái cái đó đẩy cờ cường và cường 5 g đây đó rồi bây giờ mình kết nối vào thử cường này ha là ghi đã đã kết nối ha đó bây giờ đã kết nối vào cường ha rồi bây giờ mình sẽ vào youtube thử nha ok ha đó lượt youtube ok rồi bây giờ mình kết nối vào cái cường 5g lúc này ha đây đó thì mình nhập lại cho nó một một cái mật khẩu cái đó mật khẩu lúc này mình đạt ha có nghĩa là mình à, hút xong wifi nó sẽ tự động cho được cả hai cái băng tầng luôn nha rồi mình bây giờ mình cũng vào youtube ha đó nó từ nó hút xong cho hai băng tầng 2.4 à, GHz và 5 GHz luôn ha